nó bẩm bị y chang vậy đó bạn bẩm đủ điên mình lên mày mở coi giật mạnh quá sợ gãy cửa chàng sau lưng đá bum bum luôn đụng không lên mày mày mày Rồi, ờ, thằng nào à, thằng nào dám ghi chữ xe dơ quá vậy thằng nào fan hâm mộ hay là nhân viên tụi mày dám chưa ghi chữ xe dơ quá Chào mừng các bạn đến với chiếc xe Mercedes 7 à, tỷ của dương Nguyễn gắn liền với những quyền thoại kinh điển rùng rợn và trong một trong những quyền thoại kinh điển rùng rợn đó là chìa khóa mẹt nó bị hư nhớ chưa xong rồi đi bắt ráp về nhớ chưa xong rồi kết quả ngày hôm đó test là sao tối nay thay pin vẫn chạy bình thường tối đó thay pin vẫn chạy bình thường nha các bạn thì tóm lại vấn đề đã bị cái gì? Vấn đề bị cục pin, thay pin nhiêu tiền nói rồi Pin chính hãng mấy trăm ngàn, pin lô mấy chục ngàn Nhưng mà có một cái điều bức xúc là tức á, là tại sao tôi mở chìa khóa cơ đó không được Đó là vấn đề Dương Nguyễn muốn nói ngày hôm nay Đây là chìa khóa Mercedes của Dương Nguyễn, ok à, tại vì nguyễn có nhiều xe lắm nên mỗi chìa khóa nó phải gắn gắn cái, cái xe này không cầm lộn chìa khóa các bạn cái này giải thích các bạn rất nhiều lần rồi chìa khóa mẹ có 10 10 cái như một và nào như nấy hết nên phải ghi chữ để cầm đỡ lộn rồi đây là chìa khóa cơ của Mercedes ok chìa khóa cơ như nói rồi đây chìa khóa cơ dùng để à, thằng bán mẹt nó nói là à, cầm chìa khóa này là mở ra là là là, là, là trong trường hợp mà, mà hết pin á nó nói hay lắm xong rồi di à, mở không được bạn bây giờ thử test nha gì đấy pin ra lấy cục pin ra đây lấy cục pin ra rồi ok bỏ túi là cục pin nó không nằm trong đây nữa giả sử là mình thử nghiệm hết pin đó hết pin nha ví dụ như hết pin mà có nào nó bắt bẻ không ta nó hết pin nhưng mà giờ phải có gì nặng nặng đè vô cái chip này á thì nó mới nó mới cảm biến được đồ của nào nó cãi tới bước đó không cãi tới bước đó luôn hả báo mày má cãi tới bước đó chịu thôi giờ đâu có pin kia đâu thầy rồi hết pin rồi đó hết pin rồi lại mở nó bỏng tự y chang vậy đó bạn bỏng điên mình lên mày mở coi giật mạnh quá sợ gãy cửa đó xong rồi mày mở coi giật mạnh nó sợ gãy kiếm gan sau lưng đá bum bum luôn đụng không lên mày mày mày rồi, thằng nào à, thằng nào dám ghi chữ xe dơ quá vậy thằng nào fan hâm mộ hay là nhân viên tụi mày dám chưa ghi chữ xe dơ quá hả là cái xe của anh là cái xe cài đúng không không phải xe đi chơi mà gái gú không phải cái xe mà lè lẹt đi mà kiếm nam xe của anh là xe cày ruộng nó chạy từ bờ đông qua bờ tây mà từ thành bắc qua thành nam để nó kiếm những cái đồng tiền trả lương cho tụi mày tụi mày tụi mày đó là xe cài hiểu chưa nó không có thời gian đi rửa xe luôn nó rửa xe lần sáu chục bo trăm tư thành hai trăm mà không có lần đi rửa luôn không có thời gian đi rửa bánh xe 3 tháng chưa bơm luôn đưa em rửa giùm đúng không <laughs> rồi ok chúc quay phim xong tối 6 giờ sẽ đi rửa nha trời ơi trời mà dám ghi chữ rồi cái gì tới tim đó à, vụ này nhớ rồi cái vụ này con bé lớp tiểu học nó ra nó vẽ tới tim lên xe của anh này nè còn nhỏ mà yêu sớm quá mấy đứa trời đất ơi nó yêu idol luôn mấy bạn má mình giờ mình già ba sáu tuổi nó không có học tiểu học trường bên đây nè cái trường tiểu học bên đây là khoảng chừng à, lớn như lớp 5 nó tan học ra trường nó quất lên xe lớp diêm chúa phanh nhí không á thôi cái câu chuyện mà xe dơ bỏ một bên ha xe tôi mặc định là dơ không bao giờ sạch đâu mặc định là dơ rồi xong Bây giờ quay lại bài toán mở nó nói là giờ chịu khóa cơ dùng để mở nó có cái lỗ ở đây nè đó ủa đóng tiêu vậy ủa cửa bên kia hả à quên cửa cửa tài quên quên giờ tôi hết nhớ cửa nào cửa tài cửa nào cửa phụ luôn rồi à đúng rồi cửa tài nằm ở đây nè ba nè kéo nè cửa tài là có cái này nha các bạn nhớ dấu hiệu nhận xí, nhận biết xe của Di Nguyễn cửa tài là có cái này tại cái này là cái thời khóa biểu nhắc Di Nguyễn nhớ nó làm gì làm gì cái đầu tiên á là đầu tiên gột good morning á sáng giờ là kiểm tra xăng biết sao kiểm tra xăng không kim xăng xe tôi bị liệt rồi trăm triệu chưa có tiền thay cái kim xăng Mercedes 7 tỷ bị liệt dương 100 triệu chưa có tiền thay để luôn nên mỗi sáng phải kiểm tra xăng đó rồi xong rồi phải thêm, thêm, thêm nhớt thêm bóp rồi tối rồi phải đi Bắc Kinh tối đi Bắc Kinh mà tới midnight là phải vậy tới mid ờ, tối là đi Bắc Kinh gửi xe này nó tới midnight là giữa đêm là phải vậy nha rồi giờ thôi không quay lại làm mất thời gian nữa dù phát cơ để mở rồi nhét vô nhét cái, cái chiều này mở làm sao nó tôi mở nó ra được về tôi đâu dám giật đâu bà giật nó gãy chết để mở rồi xong nhét vô sâu cái nữa mở nữa cũng không dám giật luôn xong rồi mở nữa mẹ mở được đâu mở không được rồi thua luôn rồi mà tôi đâu dám làm đâu tôi, bạn nhớ tôi có cái tiền tiền tiền sử mở cửa má mở xong cái cửa phòng giám đốc gãy bà cái chốt luôn thay hết 8 triệu nói ủa sao khóa khóa chốt anh à, sợ trên mạng có 4 triệu mà giờ anh thay tới 8 triệu nói 4 triệu là bán mạng thôi em đi mua em đi mua xong rồi em về em thay cho anh công xá này nọ kia nữa thành 8 triệu rồi mở sao ba thầy luôn má bữa hổng mua xe biết về kêu nó test mở mẹ nó cái này vậy má gặm cú này căng quá rồi mày vô mày mở tao coi coi rồi nhấn vô dặn dặn dặn mà dặn gãy mà đền nha con ê nói mấy em đang quay camera đó nó dặn mấy em đang quay camera đúng không ủa mày dặn gãy mà đền nha tao có một con thôi đó con kia tao cho mượn rồi rồi mày làm khỉ gì nó hả mày làm gì nó ơi ơi trời ơi má ơi nào nó cống ghê vậy rồi mày làm gì nó mày làm gì mày làm gì rồi mày hả con nãy giờ mày cười tao nè mày cười tao nè làm gì giờ làm gì các bạn à, tôi đâu biết làm gì đâu tôi thua rồi đó tôi thua rồi đó dạ rồi tôi thua làm gì làm gì không biết không biết bữa nào đi kiểm định xe đi sửa luôn nha mày bữa nào mà lái xe tao đi kiểm định đi tao mới lố có mấy ngàn cây à đó lái xe đi kiểm định coi giờ làm gì làm gì sửa bà xe luôn chứ mà không được đó bợp tao bị gì đó sao tao nói áp là giật cái cửa mạnh qua nó gãy sao ba rồi mẹ giờ tao đẩy xe về không lẽ bữa đó chưa cấp cứu thôi bỏ trong xe ông hầm đi gáp về chứ sao sáng mai thay con pin nó chạy được mới điên chứ nó mệt 7 tỷ tôi nói vậy đó tôi cũng biết là tôi sai nó sai nữa giờ thấy các bạn ai sai bởi vì nỗi khổ người giàu các bạn ví dụ mua xe vinfast nhưng này dám đỡ hơn á hiểu không ví dụ như giờ xe vinfast là nó hư rồi chả sao xe cùi nó hư chả sao cũng mẹ tôi hư vậy mới quê đó sau này sẽ có thằng khịa kha kha kha thằng duyên Miễn mày mua mẹt mày bị hư nè con đồ thôi chuyện đó chuyện lỗi sản phẩm nha ba chuyện đó là chuyện lỗi sản phẩm nha để cho mấy em nó kiểm tra coi như thế nào chứ tôi báo cáo tình hình thôi tôi không nợ clip gì mấy ông nha rồi ok cảm ơn các bạn theo dõi clip giờ tôi cũng biết xử sao nữa để cho ờ, để để để ờ, để, để ờ, uh, đi sửa xe thôi chứ biết sao giờ để sửa xe nha rồi bye bye các bạn cảm ơn bạn theo dõi clip khoan khoan còn nữa ai clip up lên thằng nào ý kiến đầu tóc là không được nha các bạn đó. xin trân trọng giới thiệu với các bạn là năm năm ngoái năm tam tai năm tam tai nó xui quá nên mình chơi cái đồ mới coi nó có hên không chơi thương thác hên để luôn còn không hên đổi lại kiểu cũ nha các bạn <laughs> đừng có ý kiến đầu tóc của tôi nữa nha mấy ba mấy ba ăn đầu mấy ba soi đầu tóc của tôi không à có tiền thì tới bbt tập gym nè thoa gym nè không tới tập gym đi mua súp đi cơ ngơi rộng rãi dịch vụ tiện nghi đẳng cấp đàng hoàng không lo xuống tiền mà lo tối ngày lên mạng khịa đầu tóc của tôi hoài không nội khổ quá à đang đen đang xui Nè thầy luôn, vợ cớp tôi bị liệt luôn rồi Bóc phốt nó tiếp nè, đá không vừa lên đâu Ủa sao lên kỳ vậy? à, cái thằng này biết nịnh mày Lúc bình thường nó không lên Xong giờ quay phim nó lên Á đù Đù con này láo thiệt Xuống không? Đù à, Hơi bị sai nha Bình thường hả? Tôi đá gãy giò tôi luôn không lên Vợ lên phải trưởng Bình thường tôi nhấn thì không à đó mà thấy không mỗi lần á mà gọi là tôi cầm tay tay sẽ đánh mang á cầm hai bên hai bên nè đâu chỗ nhấn đâu lấy đây nè đó là vô mở cửa lên còn không nhấn tay cái ịnh vô đó hành trang tôi đi làm có nhiêu đây thôi đó ba xe nó bán sắp nè dạ sách nè dạ nó bán sắp nè phải không s class coupe coupe nè tụ tôi mua quăng đây tới giờ ghê chưa ghê chưa đó đó đồ đạc tôi đi tập gym đó ha vậy thôi ok rồi xuống xuống mày bye bye hay thì mua súp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài